Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Dũng Xoay Kèo nơi mà có thể đưa ra những mã nhận định cùng với những mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư Thì sau khi mà kết thúc các giải đấu như là C1, C2 và C3 thì chúng ta lại quay trở lại với những giải đấu như là Ngoại Anh, La Liga, CA và Bundesliga Trong đó có là giải đấu League One ở của Pháp Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nhận định cho em một trận đấu ở giải đấu Ngoại Anh Đó là giải đấu, trận đấu giữa Arsenal đối đầu với Southampton Thì anh em có thể xem qua khi mà trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 22 tháng 4 năm 2023 ở trong khuôn khổ vòng 32 giải đấu ngoại hạng Anh và được diễn ra tại sân nhà của Arsenal thì liệu rằng trong trận đấu này thì à, đội bóng nào sẽ giành được chiến thắng và giành được 3 điểm tiếp theo để nâng cái thứ hạng của mình ở trên bảng xếp hạng thì mời em đến với video nhận định hôm nay của Dũng và khi anh em nào mà đang xem video yêu quý hãy để lại cho Dũng một lượt like cùng một lượt đăng ký kênh để Dũng có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em anh em có thể thấy là hai đội bóng này đã đối đầu với nhau tổng cộng là 50 lần, trong đó có 26 chiến thắng thuộc về Arsenal, cùng với đó là có 10 trận thua và có tới 14 trận hòa. Thì à, về phong độ gần đây của Arsenal thì anh em có thể thấy là đội bóng này đang có hai trận hòa, ba trận thắng và một trận thua trong 6 trận đấu gần đây nhất. Còn về phần sân của Southampton thì anh em có thể thấy là đội bóng này đang có một phong độ khá là yếu kém khi mà đang chỉ có cho mình à, khoảng 17% phong độ trong 6 trận đấu gần đây nhất bởi vì trong 6 trận đấu gần đây nhất của đội bóng này lại chỉ có hai trận hòa và bốn trận thua với cái phong độ là như vậy thì anh em cùng mình xem qua cái à, bức cược nhà cái đưa ra cho cái trận đấu ngày hôm nay của hai đội bóng này anh em có thể thấy là trong trận đấu này thì Arsenal đưa ra một mức chấp khá là cao khi mà đưa ra mức chấp là hai hòa khi mà bỏ một vào Arsenal thì sẽ ăn được 0.93 cùng với đó là bỏ một vào Southampton sẽ ăn được 0.99 khi mà nhà cái đã đưa ra mức chấp là hai hòa một mức chấp khá là cao thì em cũng có thể thấy là nhà cái cũng đã đang và đánh giá Southampton là một đội bóng khá là yếu kém trong cái mùa giải này cùng với đó là tài xỉu được niêm yết ở mức là 3.25 khi mà bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 0. À, 1.04 cùng với là bỏ 1 vào kèo xỉu sẽ ăn được 0.86 thì còn một số kèo khác như là kèo uh, cực chấp hiệp 1 thì được niêm yết ở mức là 0.75 khi mà bỏ một và Arsenal sẽ ăn được 0.75 cùng với đó là bỏ một và Southampton thì sẽ ăn được 1.17 ờ, và kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là 1.25 anh em có thể thấy là còn một số kèo sớm khác nhà cái đưa ra đó là tỷ số chính xác à, tổng số bàn thắng à, à, cược đội thắng này tổng số bàn thắng này bàn thắng đầu cuối này cả hai đội ghi bàn hoặc là không ghi bàn thắng và giữ sạch lưới đội thắng ngược dòng cược thắng áp đảo cùng với là tỷ số cách biệt cùng với đó là có hai kèo à, thơm ngon đó là kèo góc và kèo thẻ và sẽ có kèo xiên thì những cái kèo đó thì uh, gần uh, đến giờ bóng lan thì nhà cái mới đưa ra những mắc kèo để anh em có thể tham khảo và tham gia để đầu tư hiện tại anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò không thể tham gia được những cái mã kèo như mà mình vừa kể trên thì anh em có thể thấy là trên à, đây chỉ có một số má kèo chính khi mà ông à, anh em chơi qua thầu qua cò sẽ chơi được những cái má kèo như là cực chấp toàn trận và tài xỉu mà thôi cũng với đó là anh em chơi qua thầu qua cò là sẽ mất tiền like tiền phí chứ không phải là anh em chơi bao nhiêu và nhận được được bấy nhiêu cho nên mình khuyến khích anh em hãy chơi trên một cái trang chơi uy tín bởi vì anh em chơi trên trang anh em đặt bao nhiêu thì sẽ ăn bấy nhiêu chứ không mất một đồng like đồng phí nào cho một thằng thầu cẳng cò nào hết cùng với đó nếu anh em thấy mà em em mà muốn vô kèo Arsenal mà thấy mức chấp 2.0 cao quá anh em có thể chờ một lúc để kèo giảm xuống 1.5 hoặc là 1.75 để anh em có thể tham gia và đầu tư còn nếu mà anh em chơi qua thầu có cò là anh em chắc chắn là sẽ phải vô cái kèo chấp 2.5 cùng với đó là kèo tài xỉu 3.25 cho nên mình khuyến khích anh em hãy liên hệ cho mình để có thể nhận được một trang chơi uy tín để mình hướng dẫn anh em có thể tham gia vào đầu tư chứ không phải để mất tiền like tiền phí cho những cái thằng thầu hoàng cò ở bên ngoài thì anh em cùng mình à, xem qua cái à, bảng xếp hạng hiện tại của hai đội bóng có thể thấy Arsenal vẫn đang chiếm trẻ ở vị trí top 1 sau khi mà trải qua 31 vòng đấu và đang có cho mình là 74 điểm và đội bóng này có tới là 74 bàn thắng và để thủng lưới là 31 bàn. Hiện tại Arsenal đang cách biệt với Man City là 4 điểm số mặc dù anh em có thể thấy là à, Man City hiện tại thi đấu ít hơn một vòng đấu. Cho nên cái việc mà Man City có thể đuổi kịp Arsenal là chuyện sớm muộn mà thôi nên trong trận đấu này Arsenal bắt buộc phải thắng để cách biệt điểm số với Man City khi mà đã thi đấu nhiều hơn Man City một vòng đấu. Còn về phần sân của đội khách à, Southampton thì đội bóng này đang có cho mình là vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng là chót của cái bảng đấu này và có thể nguy cơ rớt hạng bất cứ lúc nào khi mà trải qua tới 31 vòng đấu nhưng lại chỉ có cho mình là 23 điểm mà thôi. Anh em có thể thấy là 31 vòng đấu nhưng lại chỉ có 24 bàn thắng và bị thủng lưới lên tới 53 bàn. Vị trí một à, trận đấu sẽ có hơn 2 bàn thắng à sắp xỉ 2 bàn thắng được ghi. Anh em có thể thấy là đội bóng này chỉ có 6 chiến thắng, 5 trận hòa và có tới 20 trận thua. Hiện tại thì Southampton đang cách cái nhóm an toàn là vị trí thứ 17 là khoảng 4 điểm. Mặc dù con số 4 nó không quá lớn nhưng mà với một đội bóng yếu kém như Southampton thì à, con số này là một con số khá là khó khăn để Southampton có thể đạt được mặc dù trong trận đấu này đang đối đầu với ờ, vị trí top 1 là Arsenal. Còn về thành tích thi đấu gần đây thì anh em có thể xem qua của mình ở ờ, trong 10 trận đấu gần đây nhất của Arsenal thì đội bóng này là có 3 trận hòa, một trận thua và 6 trận thắng. Thì hai trận thua gần đây nhất là trận thua hai đều trước ờ, Liverpool là lượt trận ngày 9 tháng 4 cùng với đó là trận thua à trận hòa hai đều trước West Ham ở lượt trận ngày 16 tháng 4 thì à, anh em cùng mình xem qua hai trận đấu này. Thì trong trận đấu này thì West Ham được Arsenal đưa ra mức chấp là chấp một trái và đã để thua kèo châu Á khi mà Arsenal để tỷ số là hai đều. Anh em có thể thấy là trong à, hiệp 1 thì à, Arsenal đã có hai bàn thắng sớm ở phút thứ 7 và phút thứ 10 nhưng mà ở phút thứ 33 và 54 đã để à, West Ham gỡ hòa và anh em xem ở đây khi mà Arsenal cầm bóng lên tới 71% nhưng mà chỉ có 11 cú sút nhưng mà lại có hai bàn thắng được ghi trong trận đấu này là có 9 góc cùng với là ba thẻ vàng được đưa ra còn trận hòa hai đều trước Liverpool thì anh em cùng mình xem qua khi mà trong trận đấu này nhà cái đưa ra là mức kèo đồng anh em có thể thấy là trong trận đấu này có khá là nhiều thẻ được rút ra khi mà có tới là 8 thẻ vàng và cùng với đó là 9 góc trong trận đấu này thì Liverpool có tới 21 cú sút nhưng mà cũng chỉ có hai bàn thắng được ghi. Cùng với là 9 cú sút cũng có hai bàn thắng được ghi bởi ờ, đội khách Arsenal. có một số trận đấu khác anh em có thể thấy là trận thắng 4-1 trước Leeds thì anh em cùng mình xem qua trận đấu này có thể thấy là Arsenal đưa ra mức chấp là 1.75 và thắng kèo châu Á khi mà thắng với tỷ số cách biệt lên tới là 3 bàn thắng còn về trận uh, thắng uh, à, 4-1 trước quy tộc Ballet ở lượt trận ngày 19 tháng 4 thì anh em có thể thấy là Arsenal là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 1.5 và thắng kèo cho Á khi mà tỷ số cách biệt lên tới 3 bàn. Còn về phần sân của đội khách thì anh em có thể thấy là trong uh, à, 10 trận đấu gần đây nhất đội bóng này có hai trận hòa, hai trận thắng cùng với đó là lên tới là 6 trận thua. Thì uh, trong uh, khoảng 6 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này chưa được nếm mùi chiến thắng khi mà có hai trận hòa 0-0 trước Man, City, à, Man uh, à, MU cũng mới là trận hòa 3 đều trước uh, Tottenham còn ba trận thua gần đây nhất là trận thua 2-0 trước Crystal Palace thì anh em có thể thấy là trong trận đấu này nhà cái đưa ra là mức kèo đồng và Crystal Palace thắng với tỷ số là 2-0 còn về trận thắng ờ, Man City à thua Man City với tỷ số là 4-1 thì anh em có thể thấy là Man City đưa ra mức chấp tới là 1.75 nhưng mà vẫn đã thắng với kèo châu Á khi mà tỷ số là 4-1 cách biệt lên tới là 3 bàn thắng còn về trận thua 1-0 trước West Ham, anh em có thể thấy là trong trận đấu này nhà cái đưa ra mức chấp là 0.75 cho West Ham và đã thắng kèo cho Á khi mà tỷ số là 1-0. Và trong trận đấu này anh em có thể thấy là mặc dù Southampton cầm bóng lên tới là 57% nhưng mà lại không có một à, bàn thắng nào được ghi vào lưới của West Ham còn về thành tích mà thi đấu trên sân nhà và sân khách thì anh em có thể thấy là trong 4 trận đấu gần đây nhất của đội khách Southampton thì đội bóng này là có hai trận thua trận thua 1-0 trước Leeds và trận thua 1-0 trước West Ham cùng với đó là có một trận hòa và trận thắng 1-0 trước Chelsea còn về đội chủ nhà Arsenal thì anh em có thể thấy là đội bóng này có một phong độ khá là tốt khi mà trong 4 trận đấu khi mà thi đấu ở giải đấu ngoại hạng Anh thì có tới là 4 chiến thắng nhưng mà nếu mà xét ở trên mọi đấu trường thì đội bóng này có là 5 trận đấu và có một trận thua trong uh, à, 5 trận đấu gần đây nhất khi mà thi đấu trên sân nhà của mình thì trận thua hòa 1-1 trước uh, Sporting thì đã được đưa vào loạt sút luân lưu khi mà Sporting có 5 bàn thắng nhưng mà Arsenal lại chỉ sút được uh, à, 3 bàn thắng vào lưới của uh, Sporting ở trong sòn lút luân lưu mà thôi còn ở trong cái trận đấu này anh em có thể thấy những trận đấu mà thi đấu ở trên uh, sân nhà của mình ở giải đấu ngoại hạng Anh anh em có thể thấy là đều có từ uh, à, 4 đến 5 bàn thắng đổ lên thì liệu rằng ở trong cái trận đấu này thì có là một cái trận đấu diễn tiếp diễn như vậy với những cái tỷ số cao như vậy hay không thì anh em cùng mình xem qua cái thành tích mà hai đội bóng này chạm trán với nhau có thể thấy là trong 4 lần chạm trán gần đây nhất thì trong đó là có một trận hòa 1-1 trước uh, Hai đội bóng này khi mà thi đấu ở lượt trận 23 tháng 10 cùng với đó là có một trận thắng Southampton thắng 1-0 trước uh, Arsenal ở lượt trận ngày 16 tháng 4 năm 2022. Còn hai trận còn lại thì Arsenal đều thắng với tỷ số là 3-1 và 3-0. Thì trong bốn lần chạm trán gần đây nhất của hai đội bóng này thì có hai trận đấu là bàn thắng về kèo là xíu và hai trận đấu bàn thắng về là kèo tài. Anh em cùng mình xem qua hai trận đấu là 3-0 và 3-1 ở đây thì có thể thấy là Arsenal khi mà thi đấu ở trên sân nhà của mình thì lại chỉ đưa ra mức chấp là 0.75 trước Southampton khi mà ở cái thời điểm đó Arsenal đứng vị trí thứ 5 và Southampton đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Còn về trận Arsenal mà thắng với tỷ số là 3-1 khi mà thi đấu ở vị trí là sân khách thì anh em có thể thấy là chỉ đưa ra mức chấp là 0.5 và thắng kiểu châu A với tỷ số là 3-1. Ở trong thời điểm này thì Arsenal đứng với vị trí thứ 8 và đang có à, Southampton đứng ở vị trí thứ 15 còn hai trận đấu gần đây nhất khi mà để thua Southampton với tỷ số là 1-0 anh em có thể thấy ở trong cái thời điểm này thì Arsenal cũng đang đứng vị trí thứ 5 và Southampton đứng ở vị trí thứ 15 ở trong trận đấu này thì có 14 phần góc được đưa ra cùng với là ba thẻ vàng còn ở trận hòa một đều gần đây nhất của hai đội bóng khi mà chạm trán với nhau thì à, Arsenal đưa ra cái mức chấp là 1.25 và để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là một đều ở trong trận đấu này. Ở, ờ, ở cái thời điểm này thì Arsenal đang đứng vị trí thứ nhất cùng với là Southampton cũng đang đứng ở vị trí thứ 20 và trong trận đấu này thì có lên tới là 13 góc được đưa ra nghiêng về phía đội chủ nhà Arsenal và có 3 thẻ vàng được rút ra trong trận đấu này. Vậy rằng với những cái thông tin uh, à, mình đang có và mình đưa ra cho anh em xem ở trên video là như vậy thì à, trong trận đấu này thì kèo nào sẽ là kèo sáng và kèo nào sẽ là kèo đáng để anh em có thể đầu tư ở trong trận đấu này mặc dù trong trận đấu này nhà cái đưa ra mức chấp cho Arsenal là hai trái hòa nhưng mà mình vẫn sẽ đưa ra mã kèo là Arsenal trừ hai trái hòa bởi vì trong trận đấu này Arsenal cần điểm để cách biệt với Man City khi mà đã thi đấu nhiều hơn à, Man City với là một vòng đấu và hiện tại chỉ cách biệt với Man City là 4 điểm và anh em có thể thấy là khi mà thi đấu ở trên sân nhà của mình thì đội bóng này đều có tổng tỷ số bàn thắng khá là cao khi mà có 3 hoặc là 4 bàn thắng đổ lên còn về phần sân đội khách em có thể thấy là đội khách thì lại chỉ có hai trận thua và một trận hòa trong đó lại chỉ có một trận thắng mà thôi và ở cái lịch sử đối đầu anh em có thể thấy mà khi mà thi đấu ở trên sân nhà của mình thì à, Arsenal thắng với tỷ số là 3-0 khi mà trong 4 trận chạm trán gần đây nhất của hai đội bóng cho nên cái mã kèo 2 trái hòa khi mà Arsenal chấp ấy, thì à, đây là một mã kèo là mình sẽ đưa ra cho anh em có thể tham khảo và đầu tư ở trong trận đấu này con ve kèo tài xỉu khi được niêm yết ở mức 3.25 nếu anh em thấy quá cao thì anh em có thể chờ mã kèo giảm xuống là ba hòa để có thể vào còn ở mắc kèo 3.25 này mình sẽ đưa ra để anh em có thể tham khảo và đầu tư bởi vì khi mà trong trận đấu này à, giữa Arsenal và Southampton sẽ là một cái cuộc đối đầu giữa hàng công tốt của Arsenal và hàng thủ yếu của Southampton theo đó, cái đội khách đã để thủng lưới là khoảng là 6 bàn thắng chỉ trong hai vòng đấu gần đây nhất. Cùng với đó là cái phong độ ghi bàn tốt của Arsenal ở trong thời điểm hiện tại và cái sự khó khăn của Southampton, cái việc mà giữ sạch lưới của đội bóng này thì thì trong cái trận đấu này mình tin rằng sẽ có khá là nhiều bàn thắng được ghi. Bởi thứ nhất là bởi vì khi mà thi đấu ở trên sân nhà của mình anh em có thể thấy là Arsenal đều có từ 3 à, đến 4 bàn thắng nếu mà tính tổng sĩ số bàn thắng đều là từ 5 bàn thắng đổ lên cho nên ở mức chấp 3.2 à kèo tài xỉu được niêm yết ở mức 3.25 à, là một kèo anh em có thể tham gia và đầu tư vào cái kèo tài và đây là những cái mã kèo mà mình nhận định sớm khi mà chưa có cái thông tin về đội hình cũng như là những cái thông tin liên quan đến trận đấu cho nên những cái mã kèo mà mình đưa ra chỉ để khuyến anh khích anh em có thể tham khảo chứ không khuyến khích anh em đầu tư theo cái mã kèo ở trên video Vậy nên anh em nào mà muốn nhận được uh, những cái mã kèo và ngon ăn và chắc ăn cùng những cái em trong nhóm của mình thì uh, có thể liên hệ cho mình qua tele a cổng túng suy kèo và mình sẽ đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn cho anh em tham gia vào đầu tư. Còn những anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò cần một trang chơi uy tín để có thể ra vào bất cứ kèo bất cứ lúc nào á thì anh em cũng có thể liên hệ cho mình để mình có thể hướng dẫn và đưa cho anh em một trang chơi uy tín và đây cũng là video nhận định sớm về trận đấu giữa Arsenal đối đầu với Southampton ở trong khuôn khổ ờ, vòng 32 của giải đấu ngoại hạng Anh để cho anh em tham khảo cho nên mình xin phép kết thúc video tại đây chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ở kênh dũng soi kèo